Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh bóng của K, à, kênh chuyên nhận định cũng như là soi kèo và phân tích tất cả những mã kèo mà anh em chúng ta chơi anh em nhé. à, <clears throat> ờ, quay trở lại với vấn đề chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ tiếp tục với những trận đấu của vòng 1/8 thôi. À, hôm nay thì mình có lên cho anh em hai trận đấu vào ngày mai, trận đấu giữa Nhật Bản và Croatia cũng như trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc diễn ra vào 2 giờ à, ngày mùng 6 tháng 12 anh em nhé. Và anh em nào buổi tối ngày hôm nay chưa biết trận Pháp và Ba Lan đi kèo nào thì anh em có thể xem lại video cũng như là anh em ờ, yêu thích uh, cách đầu tư bóng của mình thì anh em chúng ta có thể liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ hướng dẫn cho anh em cũng như là cho anh em vào nhóm đẩy kèo để anh em chúng ta sẽ nhận những cái tip kèo trong nhóm của mình nhá như mình cũng nói rồi đấy <clears throat> cái việc mà anh em uh, chơi theo kiểu tất tay cũng như là ôn in thì rất khó để anh em chúng ta chơi tuy nhiên nếu như nào anh em nào đã đam mê rồi không thể bỏ được thì chúng ta phải uh, nghĩ ra những cái cách đầu tư khác để anh em chúng ta có thể duy trì cái đam mê của chúng ta đúng không quay trở lại uh, với những trận đấu uh, World Cup nào trận đấu mình làm cho anh em sẽ là trận đấu giữa Maroc và Tây Ban Nha thật sự mà nói thì uh, sau cái vòng bảng ấy thì chúng ta có thể thấy được rằng là Maroc họ đang thể hiện cho chúng ta thấy rằng họ cũng là một đối thủ rất khó chơi à, Maroc đang có một phong độ giờ khá là cao sau cái vòng cuối cùng họ có một chiến thắng còn Tây Ban Nha thì lại bất ngờ có trận thua trước uh, Nhật Bản và hiện tại cả mình nghĩ rằng uh, với kèo chấp đang à, lên cho anh em đây 0.75 cũng là một cái kèo hợp lý thôi khi mà nhận Tây Ban Nha thì trận đấu cuối cùng thua Maroc thì trận đấu cuối cùng lại thắng Tuy nhiên thì mình vẫn đặt niềm tin hơn vào Tây Ban Nha khi mà Maroc ờ, mình biết rằng Maroc họ vẫn đang ờ, có thể ờ, duy trì được cái phong độ nhờ vào Hakimi cũng như là hàng tiền vệ ở giữa sân Tuy nhiên so sánh một chút về hàng tiền vệ ở giữa sân của Tây Ban Nha thì lại là một đẳng cấp khác biệt anh em Tây Ban Nha luôn luôn là một đội bóng có tiếng là kiểm soát bóng cũng như là có lối lối chơi <clears throat> có lối chơi kiểm soát bóng uh, đặc biệt uh, phải gọi là xếp ở top đầu thế giới rồi bao năm qua rồi uh, xét một chút về kèo trên dưới cả trận đang là 2.25 những trận vừa qua của Tây Ban Nha cũng như là Maroc đều uh, có uh, hiệu suất ra bàn là trên hai bàn từ hai bàn trở lên vì vậy mình nghĩ rằng là anh em chúng ta có thể đầu tư vào hai cái mã này cho mình một là mã tây ban nha cả trận cũng như là mã tài cả trận anh em nhé đây sẽ là hai mã kèo mình gợi ý cho anh em tất nhiên là với cái mã kèo 2.25 à, thì mình vẫn không tự tin lắm vì mình chỉ à, gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể đầu tư đầu trận thôi còn nếu như mà anh em nào thật sự mà muốn kiếm được cái cách đầu tư để nuôi cái đam mê của mình cũng như là uh, mình cũng biết rằng là rất nhiều những anh em là đam mê thì có đam mê đấy nhưng mà anh em không biết cách đầu tư thì anh em sau đấy anh em cũng không có tiền để mà đam mê nữa đâu đó vì vậy nên là bây giờ chúng ta sẽ chỉ là duy trì cái đam mê của chúng ta cũng như là kiếm uh, cơm gạo hàng ngày thôi không thể nào mà bây giờ mà anh em bảo là all in hay là gấp đôi tài khoản gặp không bao giờ có chuyện đó đâu nha anh em đừng có bao giờ suy nghĩ đến cái việc mà sau cái mùa world cup này anh em có thể mua tạo được nhà được xe rất ít người làm được điều đó thật sự trong 100 người may ra chỉ có đến 10 người làm được điều đó thôi và mình nghĩ rằng là không phải à, tất cả mọi người trong chúng ta đều có thể làm được cái điều đó mà cái điều mà mình nghĩ rằng là hầu hết tất cả mọi người có thể dễ làm nhất đó là đầu tư theo kiểu giải trí thôi anh em nhé để nuôi cái đam mê của chúng ta thì nó là hợp lý hơn